mua âm thanh livestream ở đâu chờ ngày em đến tiếng hát vút cao chỉ còn tia nắng ấm áp bên đời ngày hôm nay Đan Trường đang có mặt tại PU Studio muốn update cho mình những cái bộ âm thanh livestream thật là hay